Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm dần, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm dần hôm nay là canh thân, bính thân, bính dần. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Kiếp tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tý. Con giáp này dễ vì mù quáng mà phạm sai Bản mệnh tin lầm người, cũng nuôi lòng tham khi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ rằng có nhiều chuyện nguy hiểm ẩn chứa phía sau, đâu có tiền nào từ trên trời rơi xuống cơ chứ. Thủy sinh xuất cho mộc, người tuổi Tý còn dễ chịu tổn thương về tình cảm nữa. Người ấy chẳng những không an ủi mà còn trách cứ, tranh cãi với bạn vì những sai lầm, vì tổn thất tiền bạc trong ngày. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. hai Tử vi tuổi Sửu. Chính quan đang trợ giúp tuổi Sửu khá nhiều trong công việc, tinh thần làm việc nhiệt tình, hết mình của con giáp này gây được ấn tượng tốt với cấp trên, cùng với thành quả tốt phía sau, bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc tăng lên, độ khó khăn cũng tăng lên, sức ép trên vai bản mệnh cũng càng ngày càng lớn hơn, bạn cần phải sắp xếp công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Mộc khắc với thổ, người tuổi Sửu dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn với người mình yêu, Tất cả cũng chỉ vì các bạn chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau, tuổi sửu thì đã quá mệt mỏi vì công việc nên cũng chẳng còn sức dỗ dành. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Người tuổi dần có được thực thần che chở vì thế con đường tài lộc càng ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh sẽ dễ kiếm tiền hơn người làm công ăn lương trong ngày hôm nay. Con giáp này cần phải quyết đoán, dứt khoát để đưa ra lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Thời cơ chẳng có nhiều, nếu bạn để lỡ mất thì khó có thể đạt được mục tiêu mà mình hằng mong đợi. Mộc khí vượng cho thấy vấn đề sức khỏe của con giáp này đang có nhiều vấn đề cần phải chú ý, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Con giáp này nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tham công thức việc quá mức mà hại cho sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, vận trình của người tuổi mão hôm cát đan sen, có những niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn với nhau. Con giáp này cảm thấy mình đang có được hạnh phúc trong tình yêu nhưng công việc thực sự là một gánh nặng. Tam hội cục mang theo tin vui khi mà người ấy dành cho bạn tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng, bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng. Song thư quan lại nhắc nhở người tuổi mão cần phải chú ý hơn trong công việc. Thái độ bất mãn, thiếu trách nhiệm của bạn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà chính bạn là người phải trả giá. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, thìn dần tương hội, xem tử vi hôm nay, người tuổi thìn khó có thể nào che giấu được tình yêu khi mà từ trong từng ánh mắt, nụ cười của bạn đều hiển hiện rõ rằng bạn đang hạnh phúc đến nhường nào. Những tháng ngày cô đơn, không người chia sẻ tâm tình không còn nữa. Người tuổi thìn đã có người ở bên che chở, an ủi mỗi khi bạn thấy buồn, cũng như lắng nghe, chia vui với bạn hàng ngày thiên quan có thể sẽ khiến cho bản mệnh mất đi công sức gây dựng bấy lâu của mình trên con đường sự nghiệp khi mà công việc bị tiểu nhân cản trở, khiến cho những kế hoạch đang tiến hành của bạn bị dừng lại. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tuất, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ. Trong ngày hôm nay, cục diện tương hại sẽ khiến cho tuổi tỵ chịu nhiều tổn thương. Nỗi buồn chôn giấu sâu trong lòng, bản mệnh thậm chí chẳng dám hé răng tâm sự nỗi lòng với ai, bạn hiểu rằng mình đã có những lựa chọn sai lầm nhưng giờ đây muốn quay đầu cũng khó khăn. Muốn tìm về vòng tay che chở của gia đình nhưng bạn lại sợ khiến cho người thân lo lắng, quả là tiến thoái lưỡng nan. Thiên tài nhập mệnh, khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay của tuổi tỵ tăng lên vượt bậc. Con giáp này vận dụng được những năng lực tiềm ẩn của mình, tận dụng thời gian dành để tăng thêm thu nhập. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tam hợp quý nhân xuất hiện sẽ giúp cho người tuổi ngọ giải quyết được khá nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Những nút thắt khó khăn trước đó dần được tháo gỡ. Bạn đã thấu tỏ hơn nỗi lòng của đối phương khi biết cách đặt mình vào vị trí của người ấy. Tưởng như không thể nào bỏ qua, tha thứ được lỗi lầm của đối phương thì giờ đây bạn thấy lòng thanh thản, sẵn sàng bao dung và tiếp tục yêu thương. Trong ngày thứ bảy cuối tuần này chính tài sẽ giúp sức, tạo điều kiện cho người tuổi ngọ có được nguồn thu nhập vững vàng, ổn định, bạn sẽ không mất nhiều thời gian lo lắng, chạy vậy ngược xuôi tìm kiếm tiền bạc hay vay mượn nợ nần nữa. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, mão. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi nhận được sự giúp đỡ của chính quan, nhờ thế mà công việc tiến triển thuận lợi, hành thông hơn nhiều. Bản mệnh phát huy được đúng năng lực của chính mình. Bạn tìm thấy cơ hội để thể hiện bản thân, sở trường của tuổi mùi được vận dụng tối đa, cấp trên khá hài lòng với tinh thần làm việc của con giáp này, có thể sẽ tin tưởng và trao thêm trọng trách cho bạn nữa đó. Mộc thổ bất dung, chuyện tình cảm dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời với con giáp này, khi mà con giáp này không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người với mình thầm thương trộm nhớ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân đang gặp phải những chuyện khó xử về tình cảm, con giáp này cảm thấy mình ở thế tiến thoái lưỡng nan, khi mà điều mà người ấy yêu cầu đi ngược lại với niềm tin trong bạn. Có lẽ bạn nên dành thời gian để nói chuyện, bàn bạc với đối phương. Thân dần tương xung, hãy bình tĩnh để không nổi nóng, tranh cãi gay gắt với người ấy, khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Người tuổi mão trong ngày hôm nay có lẽ thay vì chú tâm quá mức vào chuyện tình cảm thì nên tập trung cho công việc nhiều hơn, điều đó sẽ giúp bạn nắm được cơ hội mà thiên ấn mang đến, giành lấy thành công cho mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Chính ấn xuất hiện, tử vi thứ bảy của 12 con giáp báo hiệu về một ngày đầy những tin vui về con đường công danh sự nghiệp của tuổi dậu. Con giáp này được làm việc đúng với sở trường của mình, thành công cũng nhờ thế mà đến nhanh hơn. Cống hiến hết mình cho công việc, chẳng quản ngại khó khăn vất vả, người tuổi dậu hiểu mình đang làm gì, muốn gì, bạn không đòi hỏi nhận được phần thưởng ngay lập tức mà mong muốn để cấp trên thực sự hiểu được mình. Mộc khắc với kim, có thể những lời nói vô tình của bạn lại khiến cho đối phương hiểu lầm mà từ chối tình cảm bạn gửi trao. Hãy tìm cách để giải thích cho đối phương hiểu về tình cảm thực sự của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Thứ bảy này là lúc mà quý nhân tam hợp mở đường, sẽ duyên cho người độc thân tìm thấy được một nửa của mình, Sức hút cá nhân của con giáp này tăng lên rõ rệt, dễ dàng có người theo đuổi. Song thiên quan lại khiến cho niềm vui trong ngày chẳng được trọn vẹn khi mà những lời đồn thổi vô căn cứ có thể khiến uy tín cá nhân của bạn trong công việc bị ảnh hưởng, những kế hoạch sắp tới bị ngưng trệ. Tuổi Tuất cần phải tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình, hãy dùng hành động thực tế thay vì chỉ nói suông. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu bạn đủ năng lực thì chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi có thể sẽ cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi có người luôn ở bên chăm sóc, yêu thương mình như lúc này. Hợi dần nhị hợp, tình yêu khiến bạn tỏa sáng thực sự. Có tình yêu ở trong đáy mắt, bạn có vẻ ngoài rạng rỡ, yêu đời hơn hẳn so với trước đây. Con giáp này cũng biết cách để bày tỏ tình cảm với đối phương, để người ấy cũng có được trải nghiệm hạnh phúc như mình.